chúa hay lù luôn gì bố có luôn chỉ mua lúa lý nhà có thấy thế plư cụ sắp lù cha ni yom bố chúa xưa

giờ buổi nhà rồi 几步。